Giấc thì tình đã phai Em đâu rồi người về với ai Còn lại mình lẻ loi Riêng mình tôi ôm nỗi đau này Còn lại gì nữa đâu Thì còn lại gì nữa đâu Giờ thì đành mất em Riêng mình tôi đợi chờ Người ơi hãy tin anh này Và em đến đây đi Ngàn hoa lá đang thay màu Này em thích hoa gì nụ cười bé xinh xoan người người làm sao duyên tim anh tình anh sẽ không phai mờ vì anh đã trao dần một ngày một ngày hạ buồn cam phượng hồng khi còn vương nắng bầu trời một màu tình yêu thu vừa sang lá xanh phai màu động lại một chút nhớ thương đang rơi rất chen khóe mi lệ người rời xa theo người ta bão dung nơi này chẳng còn đâu những vân vương theo hương hoa bóng ai phai màu lời chia tay em chưa từng nói với anh cớ sao người vội đi tâm tư kia như không bùng cháy khi em buông tay yêu thương phai như chưa từng thấy em đang thương ai không gian nào đã có thể lấy đi hết sương mai không quan tâm bao cho tình cảm hai ta đang bước qua sang chương hai đi bên em anh chưa quan tâm nói gì Tôi buồn khi không ai trong tay ngay lúc chiều tối đi Nỗi buồn kia trên mi và được anh lau đi Người ơi hãy tin anh này Và em đến đây đi Ngàn hoa lá đang thay màu Này em thích hoa gì Nụ cười bé xinh xuân người Người làm sao dẫn tim anh Tình anh sẽ không phai mờ Vì anh đã trao dần Một ngày một ngày hạ buồn kem Vầng hồng khi còn vương nắng trời một màu tình yêu thu vừa sang lá xanh phai màu động lại một chút nhớ thương đang rơi rất trên khóe mi để buồn chuyện tình ta bao lâu rồi đây mãi cách xa từng ngày từng ngày còn gì vừa rụng rơi khi mùa đông đến là ngày mà người rời xa theo người ta bão rông nơi này chẳng còn đâu những vân vương theo hương hoa bóng hoa chia tay em chưa từng nói với anh cớ sao người vội đi giờ thì tình đã phai em đâu rồi người về với ai còn lại mình lẻ loi riêng mình tôi ôm nỗi đau này còn lại gì nữa đâu thì còn lại gì nữa đâu giờ thì đành mất em riêng mình tôi đợi chờ giờ thì tình đã phai em đâu rồi người về với ai lại mình lệ lối riêng mình tôi ôm nỗi đau này còn lại gì nữa đâu